xin chào các bạn Các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì à, các bạn đã có thể lên online Và xem phần phát trực tiếp này cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay chưa Hiện tại thì chị Hiên đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi Và rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này Xin chào các em Xin chào các bạn Ok, xin chào Minh Hạnh Ngày hôm nay chủ nhật đúng không? Thời tiết siêu đẹp luôn phải nói thật là như thế <laughs> không biết các bạn cảm thấy thế nào nhưng chị thì cảm thấy là thời tiết siêu đẹp luôn các bạn ý bảo với chị là thời tiết ngày hôm nay chỉ phù hợp để ngủ và đi chơi thôi chị ạ à. <laughs> hello xin chào các em mình nói với nhau bao điều rồi Xin chào Phạm Thư, xin chào các em Tay nắm tay chẳng cách rời mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi à <laughs> các em hôm nay có phải đi học không hay là ngày hôm nay thì các bạn được ở nhà nghỉ ngơi rồi có phải đi học không hay được ở nhà nghỉ ngơi rồi xin chào xin chào các bạn nhá em mưa cả ngày luôn á ôi thế à ở hà nội bây giờ thì lại tạnh giáo rồi vừa rồi chị còn thấy có cả nắng cơ nhưng mà vẫn kiểu thời tiết kiểu hơi lạnh ấy rồi xin chào các bạn À, hiện tại thì các bạn đang học đến tác phẩm gì rồi? Ngày hôm nay quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này Chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về một trong số những cái tác phẩm mà có lẽ là các bạn đã vừa học qua hoặc các bạn đang học tới Đó là bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương Không biết là các bạn có mặt ở đây không ạ? Các em đã học tới cái bài này chưa? Bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương Mưa nên phải ở nhà thôi chị à? À, thời tiết này mà chùm trong chăn ấm xem một bộ phim hay uống một ly cà phê hoặc một cái thức uống gì đấy nóng nóng thì đúng là perfect, perfect <laughs> Rồi, học cả ngày luôn à? Cố gắng lên nhé Thảo Vân nhá vất vả một chút nhưng mà sau này thì à, sẽ đạt được thành thành quả tốt thôi. Nói với con hôm vừa rồi chị đã hướng dẫn rồi, chúng mình đã có một cái bài văn về nói với con rồi. Ok không nào? Rồi ạ, à, đúng không? Tất cả các bạn ở đây đều học rồi đúng không? Ok, xin chào Đào Hường, xin chào các bạn Chị không biết là các bạn đã sở hữu cái bộ sổ tay văn học của team học văn chị Hiên chưa? Đây là một trong những cái ấn phẩm vô cùng đặc biệt của học văn chị Hiên đấy À, các em đang học đến sang thu à? Sang thu hôm vừa rồi chị cũng hướng dẫn rồi Đúng không? À, hầu hết tất cả các bạn ở đây đều đã học xong Đến nói với con, à, đã đến học xong hết Viếng lăng bác của nhà thơ Viễn Phương rồi Phải không ạ? Ok, xin chào, xin chào các bạn, xin chào các em Rồi, tất cả các bạn đều đã học rồi Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi trưa ngày hôm nay luôn nhé Không biết các bạn có biết không Thế nhưng mà à, nhà thơ Tố Hữu khi mà nghe tin bác Hồ mất thì đã vô cùng xúc động và viết một cái bài thơ mang tựa đề là bài thơ Bác ơi. Các bạn có biết bài thơ này không ạ? Suốt mấy hôm giày đau tiễn đưa, đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa,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 không biết từ bao giờ thì hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những hình ảnh thật đẹp trở đi trở lại ở trong những tác phẩm văn học của rất nhiều những người nghệ sĩ và ngày hôm nay vẫn là hình ảnh của bác, vẫn là tình cảm mến thương và trân trọng của một người con miền Nam dành cho bác và những cái cảm xúc bồi hồi xúc động khi được từ miền Nam ra thăm lăng bác thì nhà thơ Viễn Phương đã viết một bài thơ mang tựa đề là Viếng lăng bác để gửi gắm những tình cảm chân thành của mình. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau ôn lại kiến thức của tác phẩm Viếng Lăng Bác qua cuốn Sổ tay văn học của học văn chị Hiên các bạn nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau mở ra cuốn này. Được không nào? Chúng mình sẽ cùng với nhau mở ra cuốn này. Được không nào? Bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương. Nào các bạn ơi, cùng mở ra với chị nhá. Những bạn nào có sách thì mở ra luôn với chị nhá. Được không nào? Những bạn nào có sách thì mở ra luôn với chị nhá. Ok không? Những bạn nào có sách thì mở ra luôn với chị Trang 172 các bạn nhé Đây là một cuốn siêu đầy đủ về... À, đây là một cuốn sách siêu đầy đủ về à, các cái tác phẩm mà các bạn được học rồi Kể cả là những bạn 2K7 chuẩn bị lên lớp 9 Nếu như mà các bạn muốn tham khảo trước thì các em cũng có thể đặt mua cuốn này Được không ạ? Đặt mua cái bộ sổ tay văn học này Ok chưa nào? Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu qua thông tin Trước tiên bao giờ cũng như vậy khi tìm hiểu về bất cứ một tác giả nào thì chúng mình cũng sẽ có thông tin về tác giả. Được chưa ạ? Và đây chính là thông tin về tác giả cho chúng mình. Được không nào? Sẽ chỉ là những cái thông tin chính thôi Bởi vì với cái khả năng học tập của các bạn Đối với cái phần nội dung kiến thức cần cung cấp cho các bạn ấy Thì nó cũng chỉ gom nhặt lại ở trong phần này thôi Được chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý ở đây Thứ nhất Viễn Phương tên thật là Phan Thanh Viễn, còn có bút danh khác là Phương Viễn, sinh năm 1928 và quê ở tỉnh An Giang. Ông tham gia cách mạng từ năm 1945 trong phong trào gì ạ kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ và ông hoạt động chủ yếu ở chiến trường Nam Bộ là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước và ông là tổng thư ký Hội Văn nghệ Giải phóng Sài Gòn chợ lớn Gia Định. Nói về đặc điểm thơ của Viễn Phương thì các bạn chú ý giúp chị. Thơ Viễn Phương mộc mạc, giản dị, chân thành và giàu cảm xúc, thể hiện tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn đối với quê hương đất nước. Ok chưa nào? Rồi, chúng ta có một cái đoạn văn về tác giả Viễn Phương thì cái phần này các bạn tự tìm hiểu nhá. Chị sẽ tập trung vào cái phần tác phẩm đã nói rồi, ngày hôm nay là chúng mình sẽ trọng tâm vào cái tác phẩm Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương Và chúng mình sẽ trọng tâm vào tìm hiểu những cái thông tin liên quan tới cái tác phẩm này Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị hoàn cảnh sáng tác này Các bạn sẽ thấy được viết vào năm 1976 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, đất nước thống nhất, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vừa được khánh thành. Viễn Phương đã ra thăm miền Bắc vào viếng Lăng Bác Hồ và bài thơ Viếng Lăng Bác được sáng tác trong dịp đó và in trong tập thơ Như mây mùa xuân, được không ạ? Ok chưa nào? Lưu ý giúp chị nhá. Đây là một trong những bài thơ cảm động và xuất sắc nhất. Gì ạ? Xuất sắc viết về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trước đấy thì cũng đã có rất là nhiều những cái bài thơ viết về bác rồi. Đất nước đẹp vô cùng, nhưng bác phải ra đi. Cho tôi làn sóng dưới con tàu đưa tiễn bác. Khi bờ cõi dần lui làng xóm khuất, bốn phía nhìn không bóng một hàng tre. Đêm xa nước đầu tiên ai lỡ ngủ Sóng đêm xa nước đầu tiên ai lỡ ngủ Sóng vỗ dưới chân tàu đâu phải sóng quê hương Trời từ nay chẳng xanh màu xứ sở Xa nước rồi càng hiểu nước đau thương Đúng không ạ? Hay là chúng cái bài thơ mà ngay từ đầu chị đã đọc cùng với các bạn đấy Đó là bài thơ Bác ơi của nhà thơ Tố Hữu đấy đúng không ạ? Có rất nhiều những bài thơ viết về bác Hồ rất là hay và xúc động và đây là một trong số những bài thơ như thế. Ok chưa nào? Rồi các bạn ơi thấy không này, mạch cảm xúc của bài này thì các bạn sẽ tự chủ động tìm hiểu nhá. Đối với cái nội dung của bài thơ Viếng Lăng Bác thì các em sẽ nhớ ba cái nội dung giúp cho chị. Thứ nhất, đó là cảm xúc trước Lăng Bác này. Cái thứ hai là cảm xúc trước dòng người vào lăng và trước di hài của bác này. Và cái số 3 đó là cảm xúc khi mà tác giả này rời lăng. Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị tương ứng với từng khổ, khổ 1, khổ 2 và khổ 3. Được không? Khổ 1, khổ 2 và khổ 3 với ba cái phần nội dung mà chúng mình đề cập đến ở đây nhá. Được không? Với ba phần nội dung chúng mình được đề cập đến ở đây, khổ 1, khổ 2 và khổ 3. Được chưa nào? Thì để cho các bạn có thể dễ dàng trong việc học Một bên chị đã trích thơ Và một bên ở đây chị đã đưa ra gì ạ? Chị đã đưa ra cái phần nội dung với những cái ý cơ bản nhất Để các bạn có thể chủ động học Chị nói luôn nhá Đó chính là đối với cái cuốn này thì không chỉ các bạn 2K6 có thể sử dụng được đâu Mà kể cả là các em 2K7 Các bạn muốn tham khảo các bạn muốn tiến hành học luôn thì chúng mình cũng có thể ngay lập tức dinh cho mình cái bộ sổ tay văn học này về được không ạ? Bởi vì vừa giúp chúng mình có thiết lập được nội dung cơ bản này, vừa giúp chúng mình rèn luyện về cái phần viết và diễn đạt này. Thế nên là chúng mình dinh về sớm thì càng có nhiều thời gian để học sớm. Ok chưa? Chúng ta có đoạn thơ đầu tiên với nội dung chính là cảm xúc trước lăng bác như sau. Con ở miền Nam ra thăm lăng bác đã thấy trong xương hàng tre bát ngát Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam Bão táp mưa xa đứng thẳng hàng Ở trong đoạn thơ này Các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị những phần nội dung như sau cần ghi nhớ Trước tiên Thoạt nhìn vào cái đoạn thơ này Các em sẽ hết sức chú ý giúp cho chị Cách xưng hô được sử dụng trong đoạn thơ là con với bác đúng không ạ? Một cái cách xưng hô vừa gần gũi thân thương, vừa thể hiện cái sự trân trọng và thành kính trước gì ạ? Trước một vị chủ tịch vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ok chưa nào? Cái thứ hai, sử dụng cách nói giảm nói tránh, đó là đó là dùng từ gì đây ạ? Đó là từ thăm. Đúng không nào? Thay cho từ viếng để giảm nhẹ đi cái nỗi đau thương mất mát và thể hiện rằng là giống như kiểu là Bác Hồ dù như thế nào, bác vẫn còn sống mãi trong tâm tưởng của mọi người, sống mãi trong tâm tưởng của người dân Việt Nam. Đúng không ạ? Con ở miền Nam Miền Nam ở đây là ý chỉ về cái vùng đất miền Nam xa xôi Đúng không ạ? Và từ một cái khoảng cách không gian địa lý xa như vậy Nhưng ngày hôm nay con may mắn được đến đây Về gì ạ? Về thăm, về cạnh bác và chúng ta có thể thấy rằng từ ôi ở đây là một từ cảm thán biểu thị cho niềm xúc động tự hào. Một cái hình ảnh rất quen thuộc ở Lăng Bác đã được đưa vào trong những vần thơ của nhà thơ Viễn Phương, đó là hình ảnh hàng tre. Vừa mang tính chất tả thực lại vừa mang ý nghĩa tượng trưng, giàu nghĩa liên tưởng sâu sắc. Hàng tre bát ngát ở đây là hình ảnh của hàng tre trong xương, là hình ảnh thực này, hết sức thân thuộc của làng quê Việt Nam. Đã có rất là nhiều những người nghệ sĩ từng viết về hình ảnh hàng tre rồi đúng không ạ? Rồi, hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa xa đứng thẳng hàng. Đây là một hình ảnh ẩn dụ, là biểu tượng cho hình ảnh, cho vẻ đẹp của dân tộc Việt Nam. Với một cái vẻ đẹp thanh cao và một sức sống bền bỉ kiên cường. Và hình ảnh ẩn dụ này đã gợi liên tưởng đến hình ảnh dân tộc đứng bên bác là một dân tộc mang trong mình khối đại đoàn kết kiên cường thực hiện lý tưởng của bác, của dân tộc. Được không ạ? Các bạn có thể nhìn ở dưới này. Chúng mình có một cái phần viết mẫu. Chúng mình có một cái phần viết đoạn ở đây nhá. Chúng mình có một cái phần viết đoạn ở đây và các bạn có thể tham khảo cái phần viết đoạn này sau khi mà các bạn đã học xong về cái phần ý chính này. Được chưa ạ? ưu thế của chúng mình là như thế ưu thế của chúng mình là sau khi mà chúng mình học bằng những cái ý rất là khoa học rõ ràng và ngắn gọn xong thì bây giờ chúng mình lại được rèn luyện cái cách viết trau dồi thêm cái vốn diễn đạt của chúng ta bằng việc là chúng ta có những cái đoạn văn viết mẫu như vậy chị nghĩ là sẽ là cái cách học rất là hiệu quả dành cho các bạn đấy được chưa nào Tương tự như vậy đối với khổ thơ số 2 và đối với khổ thơ số 3 thì chúng ta có. Được không ạ? À? Được không nào? Tương tự chúng ta sẽ có khổ thơ số 2 và khổ thơ số 3 nhá. Khổ thơ số 2 và khổ thơ số 3 mang trong mình một cái nội dung đó chính là gì đây ạ? Cảm xúc của dòng người vào lăng và đứng trước di hài của bác. Ok chưa ạ? Rồi khổ thơ số 2 thể hiện cái sự tôn kính của tác giả này Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ Kết chàng hoa dâng 79 mùa xuân Chúng ta thấy rằng đây là biện pháp tu từ gì đây? Biện pháp tu từ gì nhở? Biện pháp tu từ ẩn dụ với hình ảnh mặt trời Mặt trời đi qua trên lăng là hình ảnh thực là mặt trời của thiên nhiên rực rỡ vĩnh hằng ngày ngày đi qua trên lăng. Còn mặt trời ở trong lăng rất đỏ chính là hình ảnh của bác bởi vì nhìn thấy được cái sự tương đồng giữa mặt trời tự nhiên và bác Hồ Một là đem ánh sáng đến cho vạn vật, cho muôn loài sự sống Một, hai là đem ánh sáng đến gì ạ? Đến cho toàn bộ người dân Việt Nam, cho cách mạng Việt Nam Và đó là con đường đúng đắn mà dân tộc Việt Nam đã đi để có được sự độc lập thống nhất như ngày hôm nay Ok chưa nào? Bốn câu thơ này cũng gợi cho chúng ta đến hình ảnh của một dòng người đi trong thương nhớ. Đây là cái hình ảnh thực ạ. Bởi vì ngày ngày thì chúng ta thấy rằng là đều có những dòng người đi vào trong lang viếng bác, mang trong mình một cái nỗi xúc động bồi hồi, một cái lòng tiếc thương kính cẩn và mang trong lòng mình cái gì ạ? Cái tâm tình nặng trĩu nỗi nhớ thương. Ok chưa nào? Và câu thơ cuối cùng Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân đây là hình ảnh hoán dụ mang ý nghĩa tượng trưng Đó là 79 mùa xuân của bác 79 năm bác đã sống trên cuộc đời này Đã có được một cuộc đời thật đẹp như những mùa xuân Và làm ra những mùa xuân khác cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam Được không nào? Các bạn lưu ý giúp chị nhé Chúng mình có khổ thơ số 3 Với nội dung là những cảm xúc trong lăng với đoạn thơ Bác nằm trong giấc ngủ bình yên Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền Vẫn biết trời xanh là mãi mãi Mà sao nghe nhói ở trong tim Vừa rồi nói về cái phần bố cục ấy Thì chị có hơi bị lát một chút xíu Chị hơi nhầm một chút xíu Chúng ta sẽ chia bố cục là Phần 1 tương ứng với khổ 1 Phần 2 tương ứng với khổ 2, khổ 3 Và phần 3 tương ứng với khổ cuối cùng nhá Các bạn lưu ý lại giúp chị cái phần này Được chưa? Rồi, ở trong cái đoạn thơ này Chúng ta sẽ thấy rằng đây là đoạn thơ thể hiện cái tâm trạng xúc động của nhà thơ Được biểu hiện bằng một hình ảnh ẩn dụ sâu xa đó chính là Vẫn biết trời xanh là mãi mãi Có nghĩa là gì ạ? Mặc dù sự thật là bác đã ra đi Nhưng bác đã hóa thân vào thiên nhiên đất trời của dân tộc và bác vẫn sống mãi trong sự nghiệp và tâm trí của nhân dân như bầu trời xanh vĩnh viễn ở trên cao kia. Và mặc dù biết rằng trời xanh vĩnh viễn là như thế, mọi thứ sẽ không bao giờ có thể mất đi tồn tại ngàn năm vĩnh hằng như thế, mà sao ở trong lòng của mỗi người vẫn thấy nhói đau ở trong tim. Có nghĩa là câu thơ này thể hiện sự xót xa của tác giả trước sự ra đi của người Nỗi đau đã được nhà thơ biểu hiện rất cụ thể bằng một cái câu thơ có một cái dấu chấm than cảm thán ở cuối cùng mà sao nghe nhói ở trong tim. Nỗi đau quặn thắt tê tái trong đáy sâu tâm hồn Như hàng nghìn mũi kim đâm vào trái tim thổn thức khi đứng trước thi hài của người Đó là sự dung cảm chân thành của nhà thơ Và câu thơ này khiến cho chúng ta thấy gì ạ? Khiến cho chúng ta thấy cảm giác như là chúng ta đang gì? Đang có gì ạ? à như một cái tiếng nấc nghẹn ngào của tác giả khi đứng trước bác được không ạ? À? Đấy là cái đoạn thơ tiếp theo Lại tiếp tục có một cái đoạn viết mẫu Các bạn có thể tham khảo cái đoạn viết mẫu này nhá Rất là chi tiết cho các em luôn Được không nào? Và cái đoạn thơ cuối cùng với nội dung số 3 Cảm xúc khi rời khỏi lăng bác Mai về miền Nam thương trào nước mắt Muốn làm con chim hót quanh lăng bác Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây muốn làm cây tre trung hiếu trốn này. Có thể thấy rằng đây là một cái đoạn thơ rất xúc động. Trong số 4 đoạn thơ mà chúng ta có trong bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương. Câu thơ Mai về miền Nam thương trào nước mắt Nó giống như là một cái lời dã biệt đấy một cái một cái lời nói giản dị nhưng lại diễn tả cái tình thương sâu lắng Nỗi thương xót trào rơi nước mắt Không phải rưng rưng Không phải rơm rớm Mà là trào nước mắt các bạn ạ Một cái từ thể hiện một cái cảm xúc Một cái niềm xúc động rất là mãnh liệt Đó là sự luyến tiếc Là sự bịn rịn Không muốn xa rời nơi bác nghỉ ngơi Và tình thương xót ấy Dường như đang nén lại giữa tâm hồn Làm nảy sinh bao ước muốn để rồi tác giả muốn được làm con chim hót rồi tác giả muốn được làm một đóa hoa Để gì ạ? Tiếng chim hót ở đây là thể hiện cho âm thanh đẹp đẽ của thiên nhiên Đóa hoa ở đây là gì ạ? Thể hiện cho cái hương thơm mát lành dịu ngọt và để làm gì? Muốn làm cả cây tre trung hiếu trốn này nữa Để thể hiện gì ạ? Để trở thành một người có thể ở bên cạnh bác Giữ cho bác giấc ngủ bình yên Ở trong đoạn thơ này sử dụng cấu trúc điệp Muốn làm để biểu gì ạ? Để thể hiện trực tiếp cái tâm trạng lưu luyến của tác giả cũng đồng thời thể hiện cái ước nguyện của tác giả ước nguyện thành kính của viễn phương cũng là mong muốn chung ước muốn chung của những con người đã từng đến lăng để gặp bác hoặc chưa một lần nào chưa một lần nào gặp bác được không nào? Hãy lưu ý giúp chị rằng bài thơ này đã để lại cho bạn đọc một cái chi tiết cuối cùng vô cùng xúc động và đáng nhớ. Đó là hình ảnh cây tre, là hình ảnh xuất hiện ở đầu bài, nay khép lại cũng với hình ảnh cây tre, mang một cái nét nghĩa bổ sung, đó chính là cây tre trung hiếu. Sự lặp lại như thế đã tạo cho bài thơ cái kết cấu đầu cuối tương ứng, làm đậm nét hình ảnh và gây ấn tượng sâu sắc và khiến cho dòng cảm xúc của tác giả thể hiện trong bài thơ của mình cũng được trọn vẹn hơn. Ok không nào? Các bạn ơi, đó là bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương với cách đó là chúng mình cùng với nhau học qua bộ sổ tay văn học của team học văn chị Hiên. Chị tin chắc là với cái phần hướng dẫn vừa rồi của chị ấy thì đã thêm một cái lần nữa nhá, các bạn được ghi nhớ lại được không? Các bạn đã được khắc ghi lại và ghi nhớ lại về kiến thức của bài thơ này Chị hy vọng rằng là với cái phần kiến thức ghi nhớ lại như thế Các em sẽ yêu thêm bài thơ này Các bạn sẽ yêu thêm những vần thơ của nhà thơ Viễn Phương Và các em cũng sẽ chú ý hơn trong việc theo dõi fanpage của học văn chị Hiên Để có thể có được những cái bài chia sẻ lại kiến thức Để các em củng cố lại nhé Ok chưa nào? Chị ơi có cách nào học thuộc nhanh những ý trong cuốn sổ tay văn học này không ạ? À? Các em cứ học theo cái phần gạch đi Không có cách nào khác học nhanh hơn cái việc là các bạn tự gạch ra đâu Thì các em có thể gạch ra nhá Gạch ý ra, gạch ý ra, gạch từng ý ra cho chị luôn Ok không? Nhá, các bạn có thể gạch từng ý ra Được chưa? Gạch ra giấy ấy, viết thành sơ đồ tư duy đi Xong bắt đầu mình ngồi là mình diễn lại, diễn xuôi lại bằng cái lời văn của mình Em muốn thông tin, xin thông tin của sách Đối với những bạn nào muốn thông tin, xin thông tin của bộ sổ tay văn học này Thì các em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên Để các anh chị giải đáp và phản hồi lại cho các bạn nhé được không? Đừng quên là team chị Hiên còn có một ấn phẩm mới đó là tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm nữa. Các em hãy nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để nhận thêm cả thông tin về cái cuốn sách này nha. À em muốn đặt sách sổ tay ạ. À. Thế thì nhắn tin ngay cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá. Rồi, Hôm nay là ngày Chủ nhật, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian nghỉ ngơi của mình cho chị Và sớm thôi, chị sẽ quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo nhé Nào, những ngày ngày hôm nay những bạn nào thích phần phát trực tiếp của chị cho chị một tim xem nào những bạn nào thích phần phát trực tiếp của chị và muốn gặp lại chị ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo thì cho chị một tim xem nào để chị xem là có nhiều không để để <laughs> xem có nhiều không để chuẩn bị phát tiếp nào. <laughs> Được không? Chị đã giảng bài nói với con chưa ạ? Nói với con chị đã từng cung cấp cho các em bạn một cái bài văn mẫu rồi Các em xem lại phần phát trực tiếp trước nhá Được không ạ? Các em xem lại cái phần phát trực tiếp trước giúp giúp chị nhá Được không mấy đứa? Xem lại cái phần phát trực tiếp trước giúp chị nha Ok không? Rồi nhiều tim quá, nhiều tim quá <laughs> Cảm ơn các bạn rất là nhiều Cảm ơn các em rất là nhiều nhá Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nha Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn